Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Hôm nay mình sẽ làm một cái clip ngắn để nói riêng về phần các điểm chữ trong bài thi Tại sao mình phải làm nội dung này? Tại vì gần đây à, trong các đề thi trang trí màu của các trường đại học đặc biệt là trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thường có kết hợp thêm phần chữ như là một nội dung chính của bài thi nếu như chúng ta các điệu chữ xấu quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái giá trị của bài thi này vậy thì để hiểu và làm được điều này chúng ta hãy cùng nhau bước vào nội dung chính của tiết ngày hôm nay nhé nói đến phong chữ chúng ta có rất là nhiều kiểu phong phú và đa dạng nói chung là kể ngoài không có hết và mình chỉ giới thiệu các bạn một vài cái kiểu tạo dáng mà nó ờ, phù hợp với cái từng chủ đề và mỗi cái kiểu chữ sẽ truyền tải những cái thông điệp uh, ngay trên cái dáng dấp và cái cấu tạo của nó ở đây chúng ta có ờ, ba uh, cái, um, cái cái cái mức độ truyền tải uh, như sau thứ nhất là ở mức độ uh, vui vẻ uh, ngộ nghĩnh dễ thương là mức độ mà nó ở mức uh, trang nhã hoa lệ và mức thứ ba là mức độ mà nghiêm túc nghiêm trọng và từ ứng ba mức độ này mình có những cái uh, ví dụ minh họa để các bạn dễ hiểu hơn Đối với mức độ truyền tải thứ nhất, các bạn sẽ căn cứ vào nội dung bài thi có phải là đang muốn truyền tải thông điệp đến với người xem là về những cái điều ờ, tích cực, những cái điều vui vẻ hay không. Nếu đúng như thế các bạn sẽ À, xem xét phần cách điều chữ của mình ở đây phần chữ sẽ được à, biến tấu theo nhiều dạng đường cong à, những cái mảng tròn và đôi khi là kết hợp thêm với những hình thù à, thật là ngộ nghĩnh đáng yêu ở đây mình có cái chữ à, cuốn con cái chữ cuốn con này mình cắt điệu theo đường cong mảng tròn và có thêm một cái vài hình tròn nho nhỏ bên trong như thế này để tăng cái phần à, ngộ nghĩnh lên thì các bạn khi mà nhìn vô á thì các bạn thấy là cái chữ này rất là ngộ đúng không nếu như các bạn thấy được điều đó thì mình đã thành công được cái ờ, ý đồ của mình rồi để dễ hình dung hơn thì mình có cái nội dung à, ví dụ như là cái đề thi trước đó là cái đề thi mà sắc màu của biển á thì cái đề thi này là nó ờ, nó dạng là cũng cái dạng là mang hướng tích cực thì mình cũng có thể sử dụng những cái uh, ờ, form chữ theo nhiều đường cong ví dụ chữ sắc màu nè của nè biển nè thì bạn này sử dụng uh, nhiều đường cong là chủ yếu để tạo cảm giác uh, vui tươi tích cực hoặc các bạn có thể xem ở phần này ví dụ như đây là bài vẽ của bạn uh, bạn đạt thì bạn có để các bạn khoan coi thằng thành phố nha bỏ qua cái chữ này đi mình coi chữ tôi yêu này thì cái chữ tôi yêu này bạn này đã uh, à, cách điệu theo cái kiểu tròn uh, cái kiểu tròn này tạo cảm giác là nó nó vui vẻ nó nó đáng yêu đó thì uh, uh, đó đó là những cái uh, ví dụ minh họa về cái phần form chữ này các bạn uh, không nhất thiết là phải uh, theo đúng cái kiểu này đây chỉ là một cái kiểu khai thác thôi và mình có nhiều kiểu khai thác khác giống như cái kiểu mà mình giới thiệu vừa rồi đó cũng là cái kiểu mảng tròn và cũng là kiểu mảng tròn nhưng bạn này khai thác khác đó. vậy thì đúc kết lại là đối với cái kiểu uh, truyền tải là mức độ vui vẻ dễ thương các bạn chỉ cần uh, chú ý là mình sẽ khai thác những cái đường cong mảng tròn nhiều và mình được phép và nên uh, xen kẽ vô những cái hình thù uh, lạ mắt vui vẻ thì càng tốt nha ở mức độ truyền tải thứ hai à, mức trang nhã hoa lệ ở đây các chữ được cách điểm theo xu hướng một là à, vừa kết hợp đường cong và những cái đường thẳng để tạo cảm giác vừa à, mềm mại vừa cứng cáp ví dụ à, như là ở kiểu chữ này cũng là cái chữ cuốn con hồi nãy nhưng mà mình đã vẽ theo cái kiểu à, nó hơi trang nhã một tí à, các bạn có thể quan sát ở chữ C bên ngoài chữ C là được kết hợp cái à, bên đường cong này bên trong thì mình kẻ đường thẳng thay vì mình vẽ cái đường cong nó liên tục ra như thế này thì nó hơi thường thì mình vẽ nó thẳng băng như thế này và tạo độ dày của cái chữ C ở đây à, các bạn nhìn vào thì cái cảm giác của mình là nó ờ, cảm giác nó vừa có cứng có mềm ví dụ khác ví dụ chữ O đi chữ O thường là các bạn chữ O mình chỉ có thể liên tưởng đến những cái đường tròn thôi đúng không nhưng ở đây mình có thể kết hợp thêm đường thẳng ở đây người ta gọi cái kiểu này là kiểu uh, trong nhu có cương đó trong cứng có mềm rồi cái kiểu thứ hai là cái kiểu mà uh, người ta sẽ uh, vẽ toàn là những đường cong nhưng mà người ta sẽ uh, um, nâng hình nó lên vẽ cho nó uốn éo mềm mại lên ví dụ như cái chữ, uh, kiểu chữ này ở đây chữ cuốn con cũng là chữ cuốn con đó nhưng mà các bạn thấy là uh, các chữ cái được uh, mình vẽ nó uốn éo Ờ, rất là nhiều à, tuy nhiên à, nó vẫn theo cái, cái cấu trúc nhất định và nó theo một cái uh, xu hướng nhất định chứ không phải là nó lộn xộn và các bạn thấy ở kiểu chữ này à, hình như là cái à, cái việc mà mình đọc ngay ra được cái chữ này nó hơi khó một tí so với chữ hồi nãy à, nhưng mà à, cái chữ này vẫn được áp dụng à, nhưng mà nó rất hạn chế ví dụ như là à, cái chữ này sẽ thường được áp dụng vào những cái đề tài như là à, sách truyện truyện cổ tích những bài thi nói về à, à, các điệu sách à, bì truyện hay gì đó thì mới có thể áp dụng được cái này nhưng mà cái dòng chữ này á, thì lại à, à, dễ sử dụng hơn là mình có thể áp dụng vào cái nhiều nhiều kiểu hơn còn chữ này thì nó hơi hạn chế rồi để cho các bạn dễ hình dung hơn thì mình có hai cái ví dụ rõ hơn tức là hai cái bài vẽ ví dụ ở bài vẽ này à, trang trí hộp bánh trung thu cái chữ trung thu các bạn thấy là uh, tác giả đã uh, cái bài này đó là đã vẽ theo cái kiểu là nó trang nhã trang nhã bức trang nhã nha là các chữ được kết hợp giữa những cái à, đường cong và những cái đường thẳng uh, mang lại cảm giác uh, trang nhã hoa lệ uh, mỹ miều đó. thì cái chữ này nó làm cho cái bài này nó trở nên uh, hoa mỹ hơn nhưng mà vẫn rất là nhẹ nhàng chứ không phải là nó uh, huyền bí quá các bạn quan sát kỹ nè rồi một kiểu thứ hai kiểu hồi nãy là cái kiểu mà nó hơi hoa lệ mà nó uốn éo á ở đây mình có cái bài này các bạn thấy chữ Việt Nam được à, bạn vẽ này bạn à, vẽ à, nâng hình lên cái chữ V I T Nam à, được bạn vẽ các chữ cái á, rất là cong nhưng mà cái chữ uh, uh, vẽ nó cong nét như thế này nó lại tạo cho mình cái cảm giác là nó uh, nó mỹ miều làm sao nó đẹp làm sao à, từ đó nó tôn vinh được cái chữ Việt Nam tôi yêu nó đẹp như thế nào thì mỗi kiểu chữ các bạn thấy không lại là tạo cho mình cái cảm giác khác nhau đó. cái chữ này thì nó lại tạo cảm giác đó, nó ờ, nhẹ nhàng này đó, các bạn quan sát ha à, cái chữ trung thu này cảm giác trang nhã và nó thanh thoát nhẹ nhàng còn cái chữ này nó nó mỹ miều đó. đúng không mỗi chữ lại cho mình cái cảm giác khác nhau như thế đấy thì đây là hai cái ví dụ mà mình À, ví dụ cho cái à, à, cái mức độ triệt đại thứ hai đó là mức uh, trang nhã và hoa lệ ở mức độ truyền tải thứ ba mức uh, nghiêm túc nghiêm trọng các bạn có thể liên tưởng đến những cái bài thi có nội dung như là uh, lời kêu gọi hãy làm một việc gì đó hãy tránh xa hay là hãy chống lại những cái điều tiêu cực uh, các bạn có thể nghĩ đến thêm như là những cái poster áp phích Ờ, ví dụ như là hãy bảo vệ rừng hãy à, bảo vệ động vật hoang dã hãy tránh xa các tệ nạn xã hội ờ, ở cái à, mức độ truyền tải này thì cái phần chữ sẽ được cách điệu à, đơn giản hơn dễ hiểu hơn không có cầu kỳ quá để cho người xem dễ dễ thấy dễ đọc rồi lấy một ví dụ minh họa cái chữ cuốn con hồi nãy à, đã được mình cách điệu theo cái à, mức độ truyền tải thứ ba là mức nghiêm túc nghiêm trọng và các à, chữ cái này mình à, à, ờ, cách điệu theo cái ờ, kiểu rất là tối giản không có cầu kỳ gì hết và các bạn à, chú ý thấy là cái chữ này nó đều được viết in hoa qua đó các bạn thấy à, cái cảm giác về cái mức độ à, cái chữ này á nó có gì đó nó dứt khoát có gì đó nó uh, rạch ròi ra chứ không phải là mang lại cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát như là các kiểu chữ trước đó nữa liên hệ đến thực tế thì mình có cái à, bài vẽ này và mình muốn cho các bạn xem để chúng ta có thể liên à, liên tưởng đến à, cái cách áp dụng của cái kiểu chiều hồi nãy vào bài thi là như thế nào ở đây là cái bài trang trí cái tranh cổ động bảo vệ động vật hoang dã à, và cái nội dung chữ là bảo tồn là còn mãi ở đây cái chữ bảo tồn là còn mãi bạn này á là bạn đã uh, uh, cách điệu theo cái lối à, tối giản đơn giản à, cái dòng chữ các bạn nhìn vô là mình thấy ngay liền à, không phải kiểu là nó quá hoa lá hẹp và cái kiểu này nó rất là phù hợp với những cái chủ đề à, cổ động như thế này rồi một cái ví dụ khác mặc dù có thể không phải là tranh cổ động nhưng nếu các bạn muốn uh, nhấn mạnh một cái điều gì đó các bạn muốn tôn trọng một cái ý kiến gì đó một cái nội dung gì đó các bạn vẫn có thể áp dụng cái kiểu chữ này vào tranh à, chẳng hạn như cái bài hồi nãy cái chữ thành phố các bạn thấy không nó khác với kiểu chữ tôi yêu cái chữ tôi yêu này là mình đã có nói nói rồi đúng không còn chữ thành phố thì các bạn thấy là bạn này cách điệu theo lối tối giản thì nhìn vào các bạn thấy cái chữ thành phố là sao nhìn nó rất dứt khoát đúng không nó rất là mạnh mẽ đúng không à, chắc là nội dung của tác giả là muốn uh, truyền tải tới sự uh, mạnh mẽ sự dứt khoát sự uh, trường tồn của chữ thành phố thì mình vẫn có thể ha hoặc là tác giả vẫn có thể áp dụng được cái kiểu này vào tranh à, nhưng mà mình à, phải là thật là khéo chọn đề tài nhé mới hợp nhé rồi cũng là cái đề tài hồi nãy là bảo vệ đầu bào hoang giả thì mình cũng có cái bài này à, bài này nãy giờ treo ở dưới đây ha rồi bảo con là con mãi à, bảo vệ con chim tu canh các bạn thấy là dòng chữ này nó cũng giống dòng chữ kia ha và nó cũng mang lại cảm giác nó rõ ràng rành mạch chứ không phải là à, khó hiểu cuối cùng nội dung cuối cùng của cái clip ngày hôm nay mình muốn cho bạn xem à, à, khi mà chúng ta đặt cái à, kiểu chữ nó không đúng vào cái nội dung truyền tải của bài thi thì sẽ mang lại cái à, rắc rối hay là những cái phản tác dụng nào mời các bạn xem ngay sau đây nha ok mình đã quay lại và để biết cái việc chúng ta đặt cái chữ nó không phù hợp với cái nội dung truyền tải thì nó sẽ mang lại cái những cái um, bất lợi nào chúng ta cứ lấy bài hồi nãy ra so sánh thử cũng là cái ờ, cái bài nãy nha rồi nếu như thay vì mình đặt cái kiểu chữ như thế này mà mình đặt cái phong chữ nó như thế này Đó. rõ ràng là cái bài này là gì lời kêu gọi hãy bảo vệ đúng không bảo vệ cái đồng cộng hàng giả mà mình thay cái dòng chữ kia thành dòng chữ kiểu như thế này à, bảo tồn là còn mãi mà theo phong này thì các bạn thấy sao thì các bạn thấy gì à, cái cái mục đích ban đầu của chữ này nó sao nó không còn mạnh mẽ nữa đúng không nó giảm tác dụng nó giảm tính uh, cái nghiêm túc nghiêm trọng của cái nội dung đi nào rồi tiếp theo một ví dụ khác à đây rồi bài này nãy giờ ngay sau lưng mình đây các bạn thấy ha bài một cái bài vẽ rất là xinh à, ờ, họa tiết được làm rất là đẹp màu sắc tổng thể uh, rất là hài hòa và cái dòng chữ cũng rất là nổi bật à, nhưng mà nếu như thay vì cái chữ tươi đẹp này này, các bạn vẽ lại đúng như phong chữ Việt Nam cái chữ Việt Nam là bạn này để như là tốt rồi à, mình không có ý kiến gì chữ này nhưng mà nếu chữ tươi đẹp này nè mà bạn à, thay đổi một chút bạn vẽ theo cái chữ à uống như này nè tươi đẹp uống như này nè uống chữ Việt Nam này này, thì có phải là nó nhẹ nhàng hơn không hoặc là ít ra thì nó ờ, nên như thế này ví dụ như thế này đi tươi đẹp thì có phải là cái chữ tươi đẹp nó sao nó mỹ miều hơn không nó hoa lệ hơn đúng không nó cảm giác như sao thích hơn hết rồi không không à đây cái bài này đây là cái bài trang trí ờ, một cái ờ, đĩa cd nhạc thiếu nhi à, lấy nội dung là những cái hình ảnh vui nhộn và chữ là cái tuổi thơ thì cái bài này á xét về bút cục rất là tốt ha và à, mình xét chữ trước đi vì chữ là cái phần quan trọng của cái à, clip ngày hôm nay cái phần chữ bạn làm cũng khá là đẹp và nếu như nha mình chỉ chuyên xét thôi à, nếu như cái chữ này bạn vẽ nó uh, ngộ nghĩnh một tí nó tròn một tí thì có phải là nó sẽ mang lại cảm giác hay sao nó dễ thương hơn nó ngọt hơn à, hơn hơn là cái cái cái cái uh, mức độ như này à, tất nhiên là cái chữ này không hề sai không hề sai vị trí nha các bạn sai không hề sai mục đích nha tại vì cái kiểu này á nó rất là dễ ờ, phối hợp với cái nhiều đề tài khác nhau nhiều chủ đề khác nhau nhưng mà với cái chủ đề này nếu như các bạn bạn này á mà bạn làm cho nó tròn một tí nó dễ thương một tí thì nó sẽ ờ, đẹp hơn rất là nhiều thì đây là những cái ví dụ mà mình muốn cho các bạn xem à, coi à, nếu như mình đặt sai vị trí sai cái kiểu cách điệu Ờ, sai cái à, phong chữ thì ờ, cái nội dung truyền tải nó sẽ giảm đi rất nhiều hoặc là có khi nó lệch hẳn luôn về cái nội dung đầu luôn đó là những điều cần lưu ý ha Tóm gọn lại, đối với bài thi có yêu cầu cả phần chữ thì chúng ta không thể nào cách điệu một cách sơ sài, một cách qua loa được mà chúng ta phải tìm hiểu và biết cách cách điệu sao cho đẹp À, phải tìm hiểu và hiểu được cái từng phong chữ từng kiểu chữ nó sẽ phù hợp như thế nào với từng chủ đề từng nội dung truyền tải của bài thi và từ đó cái bài thi của mình nó sẽ đạt được kết quả tốt nhất còn bây giờ mình cũng xin phép được kết thúc clip ngay tại đây Hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình sẽ à, đóng góp một chút à, cái lợi ích nào đó cho các bạn Chúc các bạn củng cố được cái kiến thức trước thềm thi cử sắp tới Và cho mình gửi lời cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé Xin cảm ơn và hẹn gặp lại Bye bye